Xin chào anh chị và các bạn à, Hôm nay Thăng muốn giới thiệu đến anh chị và các bạn một cái tính năng của Google mà chắc là anh chị nhiều anh chị cũng đã biết cái tính năng này rồi Tuy nhiên là việc sử dụng nó nhằm mục đích gì hay là dùng như thế nào cái, cái ứng dụng của nó vào thực tế như nào thì có thể là nhiều anh chị sẽ chưa nắm rõ hoặc là chưa để ý đến cái tính năng này nó có thể giúp mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi mà mình đi khảo sát bất động sản này mình có thể mình ngồi một chỗ mà mình khảo sát được những cái bất động sản ở cách xa mình hàng trăm cây số hàng ngàn cây số hoặc là khi mình đến một cái địa điểm du lịch mới mình có thể tìm ờ, những quán ăn hàng quán ở xung quanh khách sạn của mình mình khảo sát anh chị thử tưởng tượng là mình ờ, đi cùng với một ờ, gia đình đi cùng với gia đình hoặc đi cùng một nhóm bạn bè chẳng hạn mình nói mọi người là ở cái ở cái khách sạn này mình đi sang bên trái đi đường này khoảng mấy chục mét mấy chục mét là có một cửa hàng nhìn có vẻ đông lắm đông khách lắm sáng sủa lịch sự lắm thế một cái nơi mà anh chị chưa đến bao giờ mà anh chị có thể là chỉ đường từng ly từng tí cho mọi người được thì anh chị thấy nó có hay không ạ thì uh, ngoài ra nữa thì cái ứng dụng này nó còn giúp cho mình là lấy được data khách hàng này uh, giúp cho mình uh, mô tả được những cái bài viết một cách sinh động trực quan thì uh, mình sẽ đi vào tìm hiểu cái cái cái cái cái tính năng này của Google nha anh chị trước tiên là từ trình duyệt ghép thì mình vào cái địa chỉ Google Map.com nha anh chị Google.com gạch map thì trong trường hợp uh, trước tiên là khảo sát bất động sản đi uh, tôi được giới thiệu một cái bất động sản ở số 636 Phạm Văn Bạch này mà hiện tại bây giờ tôi không có thời gian đến đó để tôi xem mà tôi muốn đi tìm hiểu trước xem cái cái, cái bất động sản đó như nào có đáng để mình đến xem không mình mình tìm hiểu sơ bộ trước đi thì bây giờ cái cách tìm hiểu nó như này đầu tiên trên Google Maps thì mình tìm địa chỉ 636 Phạm Văn Bạch này anh chị Rồi tiếp theo Ở cái góc dưới bên phải của mình Anh chị có thể nhìn thấy một cái thằng cua màu vàng ở đây không ạ Mình túm vào nó Mình dí cái thằng cua của mình vào cái địa điểm mình vừa chấm đấy ạ <laughs> Đây rồi Tức là hiện tại bây giờ giống như mình đang đứng ở cái cái khu phố này vậy anh chị. Đây đang là số 640 này. Mình có thể nhìn xung quanh này xem là vỉa hè rộng như thế nào này. Xung quanh buôn bán sầm uất như thế nào này. Mình có thể quay xung quanh mình nhìn Rồi Số 636 là mình đi xuống phía dưới này Mình đi xuống phía dưới này để xem số 636 có cái gì Đây anh chị Cái khu vực này là số 636 này anh chị Để chắc chắn hơn mình xem xem bên này là số nhà bao nhiêu Đúng rồi. Bên này là số nhà 634. Thì số nhà 636 của mình ở đây. Thì dựa vào đây để mình xem mình khảo sát sơ bộ này. Xem mặt tiền rộng như thế nào. Có cây cối gì chắn trước cửa hay không? Vỉa hè rộng hay không? Đường xá buôn bán có sầm uất hay không? Thì đây là một cách mình đi khảo sát trước, mình khảo sát trước để mình uh, đỡ mất thời gian của mình khi mà mình nghe kể về bất động sản có thể là mình hình dung mình mường tượng nó sẽ không rõ nên là mình đi khảo sát như này nó nó nó nó qua mạng như này nó dễ rất rất là tiết kiệm thời gian anh chị thì khi mà đi du lịch ờ, mình cũng làm tương tự vậy thôi anh chị ví dụ từ khách sạn của mình ở đây chẳng hạn mình có thể khảo sát xung quanh đường xá xem như nào hàng ăn quán ăn như nào để mình có thể mình tìm hiểu mình biết ở khu vực đó rồi thì mình có thể chỉ cho những người khác một nơi mình chưa đến bao giờ mình biết được hết ngõ ngách quán xá xung quanh thì rất là tuyệt vời đúng không anh chị tiếp theo là cách để lấy data khách hàng từ cái ứng dụng này ví dụ như anh chị là cần ờ, bán ờ, kéo cắt vải cho các tiệm vải chẳng hạn thì làm cách nào để mình mình mình mình mình lấy được những cái thông tin của khách hàng mà mình không cần phải mất công mình đi mình đến tận nơi mình hỏi thì anh chị làm theo cách này trước tiên mình quay lại đằng này ờ, ở Sài Gòn thì mình tìm chợ vải Soái Kình Lâm đi nha rồi chợ vải xoáy Thành Lâm mình cũng kéo thằng cu mình mình thả vào đây Rồi trước mặt mình là hàng loạt những cái tiệm bán vải luôn thì mình lấy thông tin như nào thì mình ờ, anh chị nhìn đến những cái cái ờ, biển quảng cáo này những cái biển quảng cáo này họ có ghi số điện thoại của những chủ những cái quầy tiệm vải này chẳng hạn mình có thể mình ghi những cái số điện thoại này lại mình có ghi số điện thoại này lại để mình có thể mình gọi điện mình chào mời người ta đây những cái số điện thoại ở ở ờ, biển quảng cáo đây của họ đây những khu vực này là đều là hàng bán vải hết đấy ạ và số điện thoại ở đây thì như này là mình có thể là mình ngồi ở nhà mình có thể mình ờ, tìm được thông tin của họ rồi mình có thể là là là biết là họ cửa hàng của họ lớn hay nhỏ họ bán có nhiều hàng hay không rồi tiếp theo tiếp theo là dành cho những anh chị um, đăng bài viết ví dụ anh chị bài đăng bài viết mình nói về một cái địa điểm chẳng hạn một cái khu vực chẳng hạn là mình khi mà mình ờ, để những cái hình ảnh có thể nó sẽ không mô tả được hết những cái điều mình muốn nói hoặc là mình muốn làm cho cách cho cho người đọc người ta cảm thấy dễ dàng hơn trực quan hơn sống động hơn thì uh, mình có thể nhúng cái phần này vào trong cái bài viết của mình thì anh chị uh, để ý ở đây vâng, có thể là anh chị uh, viết một bài nói về cái chợ soái kình lâm này đi và anh chị muốn uh, đưa những cái hình ảnh trực quan sinh động đến cho người đọc thì mình có thể mình mình kích vào đây ở trên góc trên bên trái này thì nó có cái cái ba cái chấm này anh chị mình kích vào ba cái chấm này ở dưới nó có dòng là chia sẻ hoặc nhúng hình ảnh mình bấm vào đây ở phần này có phần nhúng bản đồ rồi thì cũng có thể sẽ có một số anh chị hỏi là cách nhúng vào bài viết như nào thì có thể là tôi sẽ chia sẻ trong một một một cái video sau bởi vì là mình sẽ không có nhiều thời gian để nói những cái nó quá chuyên ngành quá kỹ thuật ở ở, ở, ở video này Ok anh chị, là tôi đã chia sẻ à, xong về cái phần uh, gọi là cái này gọi là chế độ xem phố Street View đấy Thì cái tính năng này um, mình có thể ngồi tại nhà, mình có thể uh, giống như là mình mình mình đi khảo sát tận nơi vậy. Thì cái này nó cũng sẽ có ứng dụng ở trên điện thoại luôn nha anh chị. Ứng dụng trên điện thoại thì mình có thể download cái ứng dụng Street View hoặc là Google Earth. Thì trước đây tôi cũng có một một một video nói về cách cài đặt cái cái cái ứng dụng này thì anh chị có thể uh, tham khảo cái cái cái link video tôi sẽ để bên dưới nhé Ok anh chị, vậy là tôi đã nói xong về cái um, giới thiệu xong cho anh chị cái tính năng của Google này rồi thì cái tính năng này nó có thể giúp anh chị là khảo sát bất động sản từ xa này mình khảo sát trước một cái địa điểm du lịch này uh, tìm hiểu được data khách hàng này rồi nhúng để cho sinh động cái bài viết của mình nữa nhúng vào trang web của mình ạ thì hy vọng anh chị uh, thấy thích uh, cái video này hy vọng cái thông tin này nó nó nó hữu ích đối với anh chị thì nếu anh chị uh, thấy video này uh, ok thì tạm tạm thì anh chị uh, like và đăng ký kênh giúp tôi nha cảm ơn anh chị rất nhiều